vẫn nguyên vẹn như hôm nào lá bay theo gió xôn xao chốn xưa anh chờ đoạn đường ngày nào ta từng đón đưa còn phán phương không phải mờ dấu yêu thương trong vườn thơ chúng ta là áng mây ngang trời vội vàng ngang qua chẳng thể đặt yêu những câu thề cứ như bài ca không lời lặng lẽ cứ thế chia xa chiều mưa bên yên vắng buồn còn ai thương ai mong ai điều anh luôn giữ kín trong tim thương em đôi mắt ướt nhẹ điều anh luôn giữ kín trong tim thương em điều đó không quên điều anh luôn giữ kín trong tim ngày mai nắng gió sẽ phải có anh thương lưng lo cho em trong tim thương em yêu đến trên ngờ dù anh luôn giữ kín trong tim thương em vì thương tôi mà dù anh luôn giữ kín trong tim dù cho nắng ta sông thành phánh không khô nước mắt sự kỳ anh nguyện đi mãi trong tim